mình chơi thì mình phải có ngày thắng ngày thua phải không anh em nhưng mà dàn đề ngày hôm qua tôi bắt cho anh em con 484 phải không ạ thì ngày hôm nay rực rỡ tưng bừng với 84 được nổ về cho chúng ta độc thủ đề anh em nhé câu kèo là có thật 100% phải không ạ rất chi là đẹp rất chi là rực rỡ phải không anh em hôm qua 484 tôi đã bắt dàn đề cho anh em tham khảo phải không ạ thì ngày hôm nay nổ về con 84 rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ phải không anh em? Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng không chiến thắng được độc thủ lô và song thủ lô ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Nhưng trong khi đấy ở trong diễn đàn cầu kín ngày hôm nay đã được tôi bắt cho con 06 phải không anh em? Thì 06 ngày hôm nay được nổ về chúng ta hai nháy rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ phải không ạ? Và 68 phải không ạ? Thì 68 ngày hôm nay được nổ về chúng ta một nháy anh em nhé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 chấm 1 tôi bắt con 7 này anh em ạ kết hợp với giải 3.6 thì tôi sẽ đi bắt con 2 này 7 cấp cho 2 ngày sau sẽ nổ về con 7227 anh em ạ câu kèo rất chạy là có thật 100% phải không anh em chạy rất chi là đẹp anh em nhé 7227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 64 để anh em tham khảo bia hơi trà đá. Cầu kèo chạy là có thật 100% phải không anh em? Và dàn đề tôi sẽ chốt cho anh em là con 262 868 4 7 4 393 và một con duy nhất tôi sẽ chốt cho anh em là con 585